Điều em luôn giữ kín trong tim yeah, uh, uh, uh. Điều em luôn giữ kín trong tim uh, uh, uh, uh, uh. Điều em luôn giữ kín trong tim uh, uh, uh, uh, uh. Đó là lo em Cho em dạ, Ai Ơi Chán quá Chán sao chán Chán thì giờ chơi game thì bây giờ mình không cho không có gì làm thì bây giờ mình edit video mà không có gì làm nữa thì mình đi quay video Trời đất ơi, bà ngồi bà lướt điện thoại rồi giờ bà kêu chán là sao thiệt tình luôn á bà đây <sighs> Ông biết hôm nay là ngày gì không? Hử? Hôm nay là ngày gì? Hôm nay không phải là sinh nhật ca, cũng không phải là sinh nhật sim, cũng không phải là sinh nhật của anh em Hero Team Vậy là ngày gì? Hôm nay mà ông biết hôm nay là ngày gì luôn á hả? Ngày gì? Hôm nay là Giáng sinh đó à, ờ giáng sinh rồi ờ thì giáng sinh thì sao cai cai là đạo phật mà chứ cai có phải đạo chúa đâu cai đâu cần phải đi chùa đi uh, gì đâu ủa chứ ông nó giảng sinh đi làm gì hết trơn phải hả alo à là hiểu ý siêu rồi ừ. <laughs> ý siêu là kêu là giáng sinh này á à, kêu cai gọi là đi chơi đi đúng không tại vì à, siêu sợ cai ở nhà một mình cô đơn nên sim kêu cai là hãy ra ngoài để đi chơi cho nó gọi là đỡ buồn phiền được cái thứ đúng không trời ơi cai biết mà sim đúng là người tốt nhưng mà thôi cai phải ở nhà cai làm clip chứ trời ơi giúp bà sim ơi cái nói thiệt là cái không nhớ hôm nay là ngày hôm nay Giáng sinh Nhưng mà Giáng sinh là như làm gì Trời ơi thiệt tình luôn á Trời ơi Giáng sinh thì tặng quà cho người ta chứ Nói vậy có mèo đó Tặng quà Trời à, ơi. Tặng quà Ơ nhưng mà khoan tính ra là cai Cai ở Sài Gòn còn Sim ở Huế ừ. Làm sao tặng quà cho Sim giờ Trời đất ơi, ông tặng quà Free Fire cho tôi Đó Ủa, tặng quà không? Free Fire hả? Ừ Ồ, oh, cũng được thôi nếu thôi sim thích thì cái cái chiều thôi ok gọi tặng quà free fire luôn yeah. bà thích thì ok bây giờ tôi sẽ nạp cho bà gọi là 6.000 kim cương bà chịu không à, ú được trời ơi thế nào chứ 6.000 kim cương là ok hết lớp chưa lớp chưa. nộp đi nghe, bà nghe làm cái bà thay đổi luôn mọi người ạ à. bây giờ nộp không nộp nộp nộp đi nộp <laughs> Yeah, có tiền rồi các bạn ơi Trời ơi, vui quá trời Ok, tất cả mọi người thì hiện tại là bây giờ mình đang ở trong gọi là nick Free Fire của Simi rồi đây Và như các bạn có thể thấy là nick Free Fire của Simi đang có 6.100 kim cương Đó chính là một triệu đồng của chúng ta đấy Thì uh, đại loại là hôm nay là Giáng sinh Và mình cũng không biết là nên tặng món quà, món quà quà gì cho Simi nữa Cho nên là mình đã quyết định gọi là tặng cho Simi 6.000 kim cương Để gọi là cho Simi gọi là quay súng các thứ nữa à mình tính ngày nãy giờ chưa chào luôn và nếu mà anh em yêu thích video này thì anh em đừng quên để lại cho channel của mình một nút like share và một nút subscribe và các bạn đừng quên lấy vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha và nếu mà bạn nào đã xem video này từ đầu tới cuối thì các bạn đừng quên đặt lại hashtag đã xem hết để giúp cho Kairon kiểu uh, giúp cho mình gì ta ờ <laughs> kệ bà nó đi thì nói chung là nếu mà bạn nào đã gọi là xem hết video này thì đừng quên hashtag đã xem hết nha còn bây giờ thì xem Bây giờ là có 6.100 kem cơn này Vui chưa? Vui chưa? À, trời ơi, vui gần chết luôn á Trời đang buồn mà tự nhiên vui luôn mọi người Không biết tại sao luôn ừ. mọi người đang Kim cung đập cho mặt cả vui luôn mọi người <laughs> Ok, với mọi người lắm. cũng có thể biết là hôm bữa là mình đã tặng cho Sim bộ gấu tiếng rồi nè à, Cai gọi là có gợi ý cho Sim là Bây giờ Sim thấy nick Sim đang thiếu cái gì không? Hmm. À, súng Cái này nó là một con bét là bác à, đúng rồi à, đúng đúng đúng à, rồi đấy xin thấy không là trong nick của kai hay là của phong thì ai cũng có một con bé riêng cho mình rồi bây giờ thì kai sẽ kiếm ra sim một con bé nha ấy bây giờ sim nhìn nè ở đây thì đang có con gọi là gấu mèo nè người con qua ờ, uh, wago nè con đại bàng nè con uh, otero nè con bogin nè con gobo nè rồi con hồ ly nè con siba nè con mèo mèo nè người con chó robot nè uh, báo bóng đêm nè và con thám tử panda đó xem thấy con này ok nhớ không sao nhiều con dữ vậy trời đất ơi cai thấy bây giờ á là có cái con gọi là Shiba nè, người con mèo mèo nè, với lại cái con này là hợp với Sim nè. Đó. Ừ. Tại vì là nó dễ thương thì hiểu không? Người bé đang cô đấy cũng dễ thương ấy. Ừ. Bé đang cô bé này à? có bé đang cô này có màu xanh không? À, màu trắng không? Không Sim à. À có xanh nhưng mà màu xanh lá si bây <laughs> Tại sao <laughs> ờ, Còn con Shiba có skin khác không Shiba thì giờ chúng ta sẽ có skin gọi là Shiba ác quỷ Sao nhìn Shiba ác quỷ nhau nam dữ vậy <laughs> Đây còn à, con mèo này thì chúng ta sẽ có thám tử mèo mèo Ê tính ra cái ờ. skin ờ. góc của nó mặc định còn đẹp hơn cái này luôn á Lậu ờ. xanh Ồ, hiểu ừ, thật sự Ở đây thì chúng ta sẽ có gọi là con báo bóng đêm này Rồi ờ, sẽ có gọi là con robot này Con đại bàng này Ờ, xin muốn uh, lái con đại bàng này <laughs> no, no, no, no Ok, bây giờ xin ừ. thích con nào nè Xin thích con nào để Cam mua cho nè nếu vậy thì uh, trong này con đang con đang ngôn các bạn nhìn cũng ok phết hay, hay là con cáo ra con cáo nhìn ngầu dữ ôi con này là con hồ ly xin mời con hồ ly đời ôi, ôi. Ừ. kỹ năng của con hồ ly là suối nguồn tươi trẻ hồi phục thêm 4 máu khi sử dụng hộp cứu thương ồ cũng ngon phết đấy chứ ồ cái này cũng được mình là một đứa rất là yêu máu nên mình sẽ mua bé hồ ly nha mọi người ok chốt mua bé hồ ly đúng không ừ. rồi ok mua bé hồ ly nào à, bé hồ ly của chúng ta là 450 kim cương anh em à ok mua chúc mừng à, ok đã có bé hồ ly trang bị nhanh luôn từ từ cai sẽ mua cho sim gọi là một số uh, đồ ăn cho nó để ờ, cho lên cấp đúng không đúng rồi à bây giờ tên ờ, nhân vật của hồ lê xin muốn đặt là gì ừ, bé mưa hoặc là đặt là cai lon. thôi đặt là bé mưa chiều ý sim đi bé mưa nha <laughs> bé mưa nha dạ. bé mưa nha rồi ok, okay. kỹ yeah, năng nè bé mưa ừ, đặt phải đổi kỹ năng ok bây giờ cai sẽ cho nó ăn nè Ồ. Ê, cái đậu xanh cây dừa tốn hết chết cha xin mời cây dừa chơi ngu bấm tốn hết 800 kg để mua đồ ăn rồi Trời đúng không vậy luôn Chết cha mình chơi ngu rồi mọi người ơi Nhưng mà thôi không sao Trời đất ơi à. Ui nó lên cấp rồi nè Lên cấp 6 nè Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh Ôi Thôi cứ mặc skin cũ hơn Rồi ok vậy mặc skin cũ luôn Rồi ok Đây Con bé của Sim <laughs> Wow Wow à, Nó dễ thương Giờ nó lăn lộ rồi Ok bây giờ thì đến với gọi là vòng quay may mắn thì mình sẽ xem có cái sự kiện gì. Thật ra là trong cái mùa à... Giáng sinh này đang có cái sự, sự kiện là thuyền trưởng băng giá nhưng mà mình thấy skin này nó hơi gọi là không hợp với Simmy lắm. Với lại là vòng quay chế tác nè. Tính ra cái vòng quay chế tác này hôm bữa là cai định quay á nhưng mà không có skin màu đỏ của cai. <laughs> Thôi bây giờ cai vô gọi là vô shop đi, vô shop sẽ coi có cái gì hay không. Ở trong đây thì chúng ta ừ. sẽ có gọi là Sim bây giờ Sim muốn mua gọi là trang phục hay là Sim muốn mua um, um, Thì uh, ờ, Sim bây giờ là Sim thích mua cái gì nhỉ? Sim thích mua trang phục à, uh, kiểu uh, gói uh, hay là Sim thích mua uh, kiểu uh, như nào nhỉ? Nó tên cứ cứ, cứ cái gì vậy? Sao cho à. luôn vậy? <laughs> Cho, cho cái đầu này được nè à, Bây giờ thì Kai quyết định là Kai sẽ gọi là quay súng cho Sim nha À, ok. Súng rồi, súng rồi, súng, súng rồi. Súng. Ôi, tao nói mình chưa có skin súng mọi người ơi. Ồ. Kho vũ khí. Ô chết cha mình quay súng bấm ở đâu vậy ba? Ủa mình quay súng mình bấm đâu vậy mấy má? Thế là ông ông ông, ông quay á tôi không biết luôn mọi người. À đây đây đây đây stop ở đây. Đầu xanh mình trong một cái phút chốc nào đó mình đã quên mọi người à. Trong một cái gọi là phút nào đó cây cây quên mất. Bây giờ ở đây có rất là nhiều súng nè, bây giờ xin muốn gọi là cây quay cho sim cây nào nè. Ôi cây nào cũng ngầu hết anh em à. Ôi, cây nào cũng ngầu hết trơn Nói chung giờ... cây nào cũng được Bây giờ Sim cho cây biết là gọi là cây nào mà Sim hết bắn đi Sim hết bắn hả? Ồ mấy cây này dễ thương nè, mấy cây này tình yêu rồi cái thứ nè Ồ, ờ, mấy cây này ngầu dữ ha Màu hồng nè Thần tình Ồ, yêu nè Thần tình yêu, <laughs> dễ thương à Quay không? <laughs> ừ, cái này là á. chúng ta sẽ có gọi là cái này chúng ta sẽ có sát thương và tốc độ bắn nè Ok bây giờ quay mát luôn nha Ok một ba ba Ờ, tàu 24 giờ không mà <laughs> ờ à, sao đâu <laughs> mình uh, tự nhiên uh, trong một phút chốc nào đó mình quay súng cho Simmy lại mình lại nhớ tới cái thời mà <laughs> mình uh, tự quay súng cho mình các bạn à mình nói thiệt với các bạn luôn là mình trầm cảm luôn á ok ở đây chúng ta ờ. sẽ có quái thú nè có quỷ thần ô cái này đẹp nè cái này được nè Simmy được, được cái này được nè quay luôn máy luôn <laughs> không có cái nào bệnh viện hết trơn á mọi người khổ quá à, ờ. à. Thôi còn cái nào nữa ông ta mình mình quay à, quay cứ cứ quay thêm đi làm sao được sim quay thêm đi nha ôi màu tím này cũng được nè màu tím đúng không rồi ừ. quay luôn sáu chào <laughs> ừ, nói chung là chúng ta cũng không biết tại sao nội mọi người tính ra là cay đang gọi là quay cho chim luôn á mà chim không buồn luôn á mà cay buồn á cay đấy thiệt là cay buồn luôn á tôi tôi cũng buồn và oh my god oh wow um, um. Ủa sao này giống phong cận kìa Ồ oh, cái này giống phong cận phải đòi đây em Cái này thề này giống phong cận phải đòi luôn Ôi giống phong cận là chơi Free Fire này cay gọi là muốn gọi là tìm một cái gì đó Cái màu của cay xin mà Nhưng mà cay không có tìm được luôn á Cái hôm ừ. bữa là có cái có cái gọi là sự kiện gọi là học viện chiến binh mọi người à Đây Ồ. Ờ. Thật ra là Kai rất là muốn có cái bộ này luôn nè. Nè. Một số tóc y chang Tanjiro vậy. Oh my god. Đấy. Ồ. Oh. Cái đầu xanh. Đấy, bộ này này. Ui, bộ đen ngầu phải nồi thề với mọi người luôn nhưng mà mình vẫn chưa có gọi là đủ cái này để mình quy đổi ra nè. Ơ. À, Ê, Sim Sim vẫn còn gọi là đủ để quy đổi cái này nè, cây trao đổi luôn nha. <laughs> Ủa sao đổi bếp, đổi thức ăn cho bếp á. À, sao sao, còn dư mà, còn dư mà. À. Đấy, ok nè, đổi luôn nè, cây đổi luôn mát luôn đó dạ. ờ, ok bây giờ thì chúng ta sẽ đến với gọi là tiếp tục gọi là màn quay súng đây bây giờ cây quay súng ở đây gì mà quay súng mình trầm cảm với gì <laughs> ơi Ủa cái nào mình bị cái chờ nó khó cực kỳ luôn mọi người Để cái kiếm Đấy. trong uh, gọi là thời gian Ui ôi bóc bé Sao sao sao sao sao what? What? Ê cái cái này được Ê cái này à thôi cái này nó hơi bị uh, à, phản cảm quá nè mà phản cảm quá nó hơi bị phản cảm quá nó hơi bị phản cảm so với gọi là nhân vật uh, simi quá cho nên là mình sẽ không bích cái này đâu còn riêng phần thời trang thì mình thấy ở trong cái phần thời trang này thì cũng không có quá nhiều đồ đẹp nữa hầu hết những cái món đồ mà nếu mà chúng ta mà muốn mà gọi là dạng như đồ đẹp á thì chúng ta nên gọi là xoay mình mình, nghĩ là nên gọi là kiểu canh sự kiện á mọi người mình nghĩ là chúng ta nên canh sự kiện để chúng ta xoay ấy Ok con hồ ly này Ui con hồ ly này Ủa con hồ ly này là hồi nãy là mình đạt được rồi nè Con này là lên cấp oh. 6 là mình đạt được rồi Đấy ok Ủa sao nó khác con sim nhỉ? Tính ra của ai bác À hơi ờ, nó, nó, nó cũng hơi khá khác nhưng mà nói chung là hồi nãy cây tốn hết mấy trăm gọi là gì đó cây tốn hết mấy trăm ngàn để gọi là mua mua mua mua đồ ăn cho nó, nhưng mà không sao miễn sao mà nó lên cấp 6 là được rồi lên cấp 6 thì kỹ năng của nó sẽ khỏe hơn cho nên là chúng ta cũng không nên tiếc cái uh, cái cái cái đồng tiền đó ok mọi người ok ở đây thì chúng ta sẽ có gọi là vòng quay vũ khí nè Đấy, bây giờ chơi thử cái này đi. Mình được ba lần, mình chơi được được ba lần chơi miễn phí nha, tại vì là sim có cái này nè. Đó thấy không? À, oh, ok ok. Nó <laughs> xui gần chết luôn. Không có một cây nào vĩnh viễn luôn mọi người thôi thì Trời chúng ta không quay nữa mọi người à tại vì mình không muốn gọi là tốn kim cương vô cái phần này đây đây cái đây chúng ta sẽ có quay miễn phí rồi rồi được cái quần đùi đó <laughs> được cái quần đùi đó quần xà lõm mọi người ơi Ê, luôn ở trong đây thì có sự kiện nhau để mình coi coi à, hôm qua thì mình thấy là trong fifa đang có một sự kiện gọi là chơi một phút nhận quà một giây anh em à, à cái này là xin phải vô chơi xin mới được nữa còn ở trong à. đây đăng nhập fifa, fire ôi nhận free này ôi được lạ luôn ok vô uh, gọi là tủ đồ của sim coi Tủ đồ của Sim thì hiện tại là đang có cái này quy đổi ra được gì không ta? Ồ không có đủ, cái này là không đủ để quy đổi này. À, à này. Ôi, trong đây quy đổi mắc quá ờ, trong đây quy đổi cần rất là nhiều luôn anh em ơi chứ không có gọi là dễ dàng quy đổi được đâu. Ok, bây giờ Sim thấy uh, nick Sim là cần gì nữa không? Trời nói chung là Giáng sinh của tôi là nó ấm non như thế này luôn các bạn Có con gọi là bé mưa gọi là cáo rất là dễ thương luôn mọi người đấy Đấy bây giờ Còn ờ, từ thêm... từ cái trang bị súng cho Sim cái này, Ồ oh xong rồi hai để lại Ủa, mấy cây này cây mấy cây này tôi chưa từng gọi là chơi chưa từng thấy luôn các bạn ơi phải có Ồ cây này là được 11 ngày này, cây này là được 11 ngày. Cũng được, oh. 11 ngày cũng được. An N96 gì á. Ui rồi, shotgun. Được, shotgun các thứ luôn. Ờ. ở trong đây thì là chả có gọi là cây nào quay chúng cả còn súng ngắm này súng ngắm cũng không có luôn súng lục súng lục thì cũng không có cận chiến à cận chiến thì sim cái này bữa là sim có rồi nè lựu đạn bơm keo rồi khác các thứ ok súng trường ở đây thì mình sẽ cho sim trang bị xem ở sảnh chờ này đó à! ghê ghê ghê <laughs> ờ, ghê ờ. à. ok và bây giờ á, là nick của ờ. sim á, là còn dư 2.900 kim cương thì cai sẽ để đây để cho sim gọi là muốn quay thêm cái gì quay rồi muốn gọi là kiểu xoay cái gì thì xoay muốn mua gì mua ok không Ok Thank mọi you. người ơi Và có lẽ là video gọi là tặng quà cho mèo Simi tới đây cũng phải kết thúc rồi Và nếu mà bạn nào mà yêu thích video này Thì đừng quên để lại channel của mình một nút like, share và một nút subscribe Và các bạn đừng quên là vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha Và nếu mà bạn nào mà muốn mình gọi là tặng thêm nhiều quà cho Simi nữa Thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo Bye Bye bye